Không lẽ lần này tôi lại rớt sao Nói đi người ta đang gắt lắm Nói đi bà Nói đi Chúc mừng Quynh sẽ trúng tuyển Làm sao thấy được Quynh không có ý giết Quạng Quạng không có tâm là sâu Một cành trúc ở trên trời xanh Liên tiếp hai dòng Quynh không chỉ trúng tuyển Giả lại còn trúng lưỡng quyên Thật sao Thật là hay quá Cảm ơn tiên sinh Cảm ơn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 hay lắm Thiếu gia Ngồi đi Ngồi đi thiếu gia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 đệ dạ. Cứu tôi với Ngươi là ai Ngươi là ai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 <laughs> Còn cười được sao Nicolasi nè Mẹ muốn về nhà Thánh chỉ tới Hay hay lắm Hay Lưu gia tổ trang tiếp chỉ Phụng Thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu giết Lưu Gia tổ do Lưu Gia tổ Trang sản xuất Mùi rượu thơm nồng Trẫm rất thích rất được lòng trẫm khâm điểm lưu gia tổ làm thiên hạ đệ nhất tử bài một tấm kim bài ngàn lượng hoàng kim khâm thử lưu danh tạ chủ long ân hoàng thượng dạng tuế dạng tuế dạng dạng tuế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 Đúng rồi Phúc soái đến trấn quan hỷ rồi hả Dạ Canh chừng nó cho kỹ Đừng để nó gây họa Dạ nghĩa phụ à. à. Tiểu tử à. Tiểu tử dạ. Thiếu gia Làm nước miếng cho sạch đi Thiếu gia Sao trễ quá vậy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 为什么？对的，无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。基弟，基弟，基弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基弟。 我求求你，不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是、我这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师母。卓云，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 生啊是要早生贵子，老天爷没看见没看见啊！云爷，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。